nếu mình là người f0 thì phải hết sức bình tĩnh ha, hết sức bình tĩnh mà tôi biết cái người f0 bây giờ rất là lo lắng bây giờ tôi ví dụ nha ví dụ nha nếu mình không biết mình f0 mình cũng có thể tự hết nha đúng không như, như đầu chương trình tôi nói là 60 đến 80 không có triệu chứng nhưng mà người ta hay lo lắm ta hay lo lắm ta hay tưởng tượng lắm giờ tôi ví dụ mấy chuyện vì tôi nói nếu mà mình bị cảm á trong giai đoạn cách đây một tháng mình đâu có tưởng tượng mình đâu có tưởng tượng nhiều đâu nhưng mà bây giờ mình cảm một cái mình tưởng tượng ngay là chích mồ rồi ví dụ mình ép không không bắt đầu có triệu chứng cảm mình tưởng tượng bắt đầu nó nặng lên nha bắt đầu nó kỳ quá nha hồi xưa giờ làm sao nha rõ ràng hồi xưa giờ mình bị cảm mình có suy nghĩ đâu mình đã có bao giờ suy nghĩ nhưng bây giờ tất cả mọi triệu chứng mình đều suy nghĩ hết à, sốt hả nếu mình là cái người f0 mình quá tưởng tượng đi quá tưởng tượng là bắt đầu nó xâm lấn cho người mình bắt đầu nó làm cho mình sẽ mệt thêm tất cả những cái đó là do sự hoảng loạn mà ra à, sự hoảng loạn và sự tư duy mà ra mà cũng có thể <laughs> cho các bạn biết luôn con nít á nó chạy rầm nó chạy chơi rầm rầm à nó không nó cũng ho sổ mũi ha nhưng mà chạy chơi rầm rầm à, tại hồi nhỏ <laughs> giờ nó cũng ho sổ mũi đúng không à, nó cũng chạy chơi nhưng bây giờ nó cũng ho sổ mũi nó có tưởng tượng ra covid là cái gì đâu thành ra rất là thoải mái nó chạy chơi bình thường lắm rất thoải mái còn con người lớn của mình thì lúc nào cũng tưởng tượng hết mà nó khổ nhất là cái, cái trí tưởng tượng của người lớn á là khổ lắm cho nên nếu các bạn là f không thì bạn hết sức bình tĩnh hết sức bình tĩnh không có việc gì phải lo lắng nếu đặc biệt là mình không phải là yếu tố nguy cơ à, nhưng mình không có lơ là đó cho nên bây giờ nói cái quan trọng nhất của người f không tại nhà mình chăm sóc người F0 hoặc là bản thân mình chăm sóc nhau số 1 là phải bình tĩnh và mình nhớ rằng 80% là không có triệu chứng 95% là không cần làm gì hết có thể nó có nóng ho sổ mũi và nó sẽ tự hết trong vòng 8 ngày đầu nó có nặng gì đó thì từ ngày thứ năm tới ngày thứ 8 thôi còn sau ngày thứ 8 gần như là mọi chuyện đều ổn thỏa và có một số 6 80 phần trăm người ta là không có gì hết cho tới ngày thứ 8 thứ 10 luôn đó thì mình phải suy nghĩ như vậy đó thì mình mới không có quá lo lắng